có khả năng ở cái đầu này nó không tiếp xúc tốt do một thời gian mình mới sạc một lần á, thời gian dài mới sạc nên cái đầu chờ ở đây nó sẽ à, bám bụi bẩn hay là ra ten gì đó thì các bạn nên xoay các bạn nên xoay cái đầu này để cho nó tiếp xúc tốt hơn thời gian mà sử dụng cho mỗi lần sạc á, nó khoảng 2 đến 3 tháng tùy vào các bạn sử dụng bếp ít nhiều còn về cái thời gian cái tuổi thọ của cục pin này nè thì nó được đến 4 năm mà các bạn không cần phải thay pin mới